thần thông trên cung lời thần thông trên cung trời đao loại phẩm thứ nhất Phật hiện thần thông ta nghe như thế này một thuở nọ tại cung trời đau lợi đức phật vì thánh mẫu mạng lúc đó bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư phật và đại bồ tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời áp ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sinh cam cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui, khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra như là vầng mây răng rỡ đầy đủ vầng mây răng rỡ đại tử bi vầng mây răng rỡ đại trí huệ vầng mây răng rỡ đại bát nhã vầng mây răng rỡ đại tam muội vầng mây răng rỡ đại kiết tường vầng mây răng rỡ đại phương đức vầng mây răng rỡ đại công đức vầng mây răng rỡ đại quy y vầng mây răng rỡ đại tám tháng Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây răng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ tiếng chỉ giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng bát nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xả tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng trí nguyện tiếng sư tử hồng tiếng đại sư tử hồng tiếng mây sấm tiếng mây sấm lớn trời rồng hội họp khi đức phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế song thời có vô lượng ước hàng trời rồng quý thần ở trong cõi ta bà phương khác đều đến hội họp nơi cung trời đau lợi như là trời tứ thiên vương trời đau lợi trời tu diệm ma trời đâu xuất đà trời hóa lạc trời tha hóa tự tại trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiếu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiếu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sinh, trời phước ái, trời quảng quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức hóa thiện, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhận, trời thiện kiến thiện hiện, trời sát cứu cánh, trời ma he thú la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chẳng, thần lúa mạ, thần chúa ngày, thần chúa đêm, thần trên trời, thần hư không, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước vương khác như ác mục quý vương, đạo huyết quý vương, đạo tinh khí quý vương, đạo thai loan quý vương, hành bệnh quý vương, nhiếp độc quý vương, tử tâm quý vương, phước lợi quý vương, đại ái kính quý vương. Các vị quý vương như thế đều đến hội họp Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi Pháp Vương Tứ Đại Bồ Tát rằng Ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng, quý thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đao lợi như thế. Ông có biết số bao nhiêu bạch Đức Thế Tôn nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ Sư Lợi rằng đến nay còn không đến siết, số thánh phạt này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tiểu, đương thành tiểu, chưa thành tiểu. Ngài Văn Thủ Lợi bạch Phật rằng Ngài Văn Thủ Sư Lợi bạch Đức Phật rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền còn hàng tiểu hóa thanh văn trời rồng, tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau, giờ nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng siêu khỏi hủy báng Quý mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân điệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bản như thế Bảo Ngài Văn Thủ Sư loại rằng Ví như bao nhiêu có cây đùm rừng lúa mẻ che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên Cứ một vật làm một sông hằng rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng Một hạt cát làm một cõi nước Rồi trong một cõi nước cứ một một bụi làm một kiếp Rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chính quả vị thập địa Bồ Tát đến nay, nhìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh bản đích chi Phật. Này văn thủ sư lợi oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bản đến được. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe đến danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng vái lạy hoặc xưng danh hiệu hoặc à, cúng dường nhân đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thời người đó được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn bị san vọa vào chốn ác lạc trưởng giả tử phát nguyện này văn thủ sư lợi trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát là một vị trưởng giả tử lúc đó trong đời có đức phật hiệu là sư tử vấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai trường giả tử thấy đức phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đức phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế hạnh như lai bảo trường giả tử rằng Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả những chúng sinh bị xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể kể xiết về đời sau, tôi vì những chúng sinh bị tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước sư tử vấn tấn cụ túc vạn hạnh như lai ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn đức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát bà la môn nữ cứu mẹ lại của bất cả tư nghị vô số kiếp về trước lúc đó có đức phật trong thời tượng pháp có một người con gái dòng bà la môn người này nhiều đời chứa phước sâu dày khi đi đứng lúc nằm mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi tam bảo, thuở ấy mặc dầu thành nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ, hầu cho bà mẹ người sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ người chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn bị sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc ấy thành nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh đèn bán nhà đất sắn, nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức à, Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ chiêm nhìn chăm nhìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bi ai quá lắm nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bảo rằng thánh nữ đương khóc kia trên hư không lại có tiếng bảo rằng Ta là Nam môn nữ cứu mẹ lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước lúc đó có Đức Phật hiệu là giác hoa định tự tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn đức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này đầu kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ, bà mẹ của người mê tín tả đạo thường khinh khiển sinh chính kiến. Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn ra lao nghiệp quấy mà sinh vào đường ác Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Đình Tự tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Đình Tự tại Vương đắp bé oai dung đủ cách tôn nghiêm. Sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng, giác đủ tất cả trí huệ nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế không kia thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng, Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng Ta là Đức Phật quá khứ ra hoa đỉnh tự tại vương Như Lai mà ngươi thương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh, nên ta đến chỉ bảo. thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống tay chân mình mày đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bệnh cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương báo ngay cho rõ chỗ tác sinh của mẹ con nay thân tâm của con sắp chết mất Đức Giác Hoa định tự giải vương Như Lai bảo thánh nữ rằng Cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa định Tử tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng và thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy ráo bên này xua đuổi bên kia. Thế những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuật chìm thuật nổi ở bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều đầu. Răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn dường gươm lùa những người tội gần các quỷ lại chụp bắt rồi quỷ lại chụp bắt người tội quắp đầu chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị quỷ vương tên là vô độc đến cúi đầu nghênh tiếp hỏi thánh nữ rằng hay thay Bồ Tát này, Thánh nữ ờ, hỏi quý vương rằng đây là chốn nào? Quý vương vô độc đáp rằng đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển đó sôi sùng sục lại có người tội cùng với các thú dữ. Vô độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi diêm phù đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự hầu làm công đức cứu vớt khổ nạn cho khi sợ lúc khi sống bảo cá. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó sắc bội hơn biển này. Phía đông của cái phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự những sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám vời ra đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi quý vương vô độc rằng địa ngục ở đâu? Vô đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều riêng khác nhau về địa ngục lớn thời có 18 chỗ bậc kế đó bậc kế đó lại có nhìn chắc cũng không lường sự thống khổ thánh nữ hỏi quý vương vô độc rằng thân của người tại xa đọa vào chốn nào quý vương vô độc giữ rằng thân mẫu của bồ tát khi còn sống quen làm những hành nghiệp gì Thánh rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khinh chê ngôi tam bảo Hoặc có lúc tạm thời tin tránh pháp xong rồi chẳng kính Dầu quất không bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Tế Lợi. Quỷ vương vô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy về chớ đem lòng thương nhớ buồn giàu quá lắm nữa tội nữ duyệt đế lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp thờ đức giác hoa định tự tại vương chẳng phải chỉ có riêng thân mẫu của bồ tát à, đặng giải thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sinh cả Tờ thánh nữ dường chiêm bao chợt thức tỉnh rõ biết việc đó rồi, bèn thối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng Tôi nguyện từ nay nhân đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải. Quý vương vô độc trước đó nay chính ông tài thủ Bồ Tát, còn thành nữ bà La Môn đó nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. 什么的说好？